Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Vlog, kênh chia sẻ về cuộc sống. Video hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh bông lan nha các bạn. Thì món bánh bông lan này đặc biệt á, là mình nướng bằng than và à, bằng khuôn à, chống dính nha. Thì à, hy vọng rằng video này sẽ giúp được các bạn thực hiện được món bánh bông lan này. Và bây giờ mời các bạn theo dõi mình sẽ thực hiện món bánh bông lan. Để thực hiện món bánh bông lan này á, thì các bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Trứng đường và bột mì à, và ở đây là vani để à, mình khử mùi tanh của trứng nè rồi à, trứng thì mình có 10 à, quả trứng tương đương với 500g 500g rồi mình có là 600g đường 600g đường và 300g bột mì dụng cụ nướng bánh của mình á, thì mình sử dụng bằng khuôn à, chống dính và mình nướng bằng than thì đầu tiên á, thì các bạn cần phải à, lấy trứng ra để à, mình mình đánh cho tan trứng ra nha các bạn như vậy là mình đã lấy ra xong 10 quả trứng và các bạn lấy luôn chồng đỏ và chồng trắng luôn nha các bạn rồi tiếp theo mình sẽ đánh trứng lên cho nó ờ, tan ra nha khi các bạn đánh trứng cho tan ra xong tiếp theo các bạn cho đường cát vào ở đây ờ, mình ờ, cho vào đây là khoảng 600g đường cát nha các bạn thì một cái trứng của mình đó tương đương với lại là 600g một cái trứng thì nó có một cái hai đường cát nha rồi tiếp tục mình đánh cho nó dậy cái ờ, trứng với đường này lên nha các bạn mình đánh cho thật là dậy lên nha dậy trắng phao lên luôn sau khi các bạn đánh cho trứng nó dậy trắng lên tiếp theo mình sẽ à, cho bột mì vào trứng nha các bạn mình chọn một lần một 300g bột mì nha các bạn cho vào đây mình chọn một lần một cho các bạn thấy luôn nha khi mà các bạn cho bột mì vô thì nó à, hơi đặc lại nha các bạn mình gắng cố gắng mình trộn cho nó đều ra nè các bạn mình đánh cho nó nhuyễn bột mì ra rồi tiếp theo các bạn cho vani để cho nó bớt tanh cứng nha các bạn mình cho hai ống vani vào mình quậy cho cái bột mì này nè nó tan thiệt là tan ra cho nó mịn lại bánh nha đó dừa đó các bạn nếu như các bạn à, cho nhiều bột mì thì cái bánh nó cứng nha các bạn cái bánh nó cứng và các bạn nếu mà các bạn cho tỷ lệ ít bột mì thì cái bánh nó sẽ mềm nó non á chính vì vậy mà các bạn phải tỷ lệ bột mì và trứng này thì các bạn à, chọn cho nó tương xứng nha cho nó ra một cái bánh à, dừa không bị già bột mì và không bị non bột mì đó rồi như vậy là phần à, trộn bột của mình đã xong và tiếp theo mình sẽ à, dùng than để mình nướng bánh à, này lên nha các bạn thì ở đây á mình sử dụng là khuôn chống dính nha rồi như vậy là mình đã chuẩn bị một cái lò có than mình đốt sẵn rồi nha các bạn tiếp theo mình sẽ dùng khuôn này để à, mình à, nướng bánh lên nha thì à, các bạn để khuôn lên trên lò để cho khuôn cho nó nóng lên nha các bạn rồi mình sẽ dùng lửa hai mặt là mặt trên mặt dưới đó mình để lên lớp trên này một lớp lửa than để cho nó nóng vừa nóng ở dưới và vừa nóng ở trên sau đó mình đem bánh sau đó mình dùng bột để mình nướng bánh lên nha rồi mình cho uh, cho lên uh, trên khuôn một uh, ít than nha các bạn đó mình để than lên khuôn này các bạn mình đợi cho khuôn cho nó nóng lên nha các bạn rồi tiếp theo mình uh, dùng bọt nè các bạn đây là bọt mà mình pha sẵn rồi nha bọt mình pha sẵn rồi đó mình uh, múc tô riêng nè các bạn để mình dễ làm nha mình để tô riêng nè rồi khi mà khuôn mình nóng lên rồi đó các bạn à, mình à, cho vô khuôn một à, ít dầu ăn nha các bạn tức là đầu tiên mình nướng đó, mình phải cho vô một ít dầu ăn để à, cho cái khuôn nó có cái độ già nhà lửa đó nó không có dính khuôn nha để qua một bên nha rồi mình cho một ít dầu ăn vào khuôn nha các bạn dầu ăn nè tiếp theo mình à, cho bột vào khuôn nha các bạn thì à, như các bạn à, quen đó các bạn các bạn dùng muỗng các bạn múc hoặc là các bạn cho vào cái bột các bạn cắt cắt ở dưới đó thì các bạn để vô cũng được mình cho vô nha thì các bạn để bột vô khuôn đó các bạn các bạn để vừa thôi nha các bạn khi mà cái bánh nó còn nó nó phì lên đó thì nó nó dung lên mình để bột cho nó vừa thôi nè và tiếp theo mình để cái bên này nè rồi như vậy là xong 12 cái bánh nha rồi và tiếp theo mình à, để cái nắp trên lên nha các bạn đây mình để nắp trên lên rất là dễ dàng nha rồi mình chỉ việc là mình à, canh lửa thôi canh bánh nó vàng mặt trên thì mình à, lấy cái cái cái than mình để ở dưới thêm ở dưới nếu mà ở dưới á, các bạn cái bánh nó chưa vàng thì mình có thể lấy cái than trên đây mình để ở dưới này nha còn nếu mà vàng đều hai hai mặt trên dưới thôi thì thôi không cần phải thêm than còn nếu ở trên mà cái bánh nó bị à, trắng phía trên đó mình phải thêm than phía trên này ở dưới cũng vậy đối với món bánh à, bông lan nướng than này các bạn nướng các bạn cần phải canh lửa cho nó đều nha các bạn mặt trên và mặt dưới rồi khi mà bánh ờ, nó vàng đó các bạn thì ờ, mình ờ, chuẩn bị để mình lấy bánh ra nha đây đó mình lấy cái bánh này ra nè các bạn rất là dễ làm nha các bạn đó các bạn chỉ cần lấy cái nĩa nè các bạn các bạn dít cho nó nhẹ lên thôi mẫu bánh rất là đẹp và bóng luôn nha các bạn về à, khi mà mình nướng xong đó các bạn các bạn à, chỉ cần các bạn lấy giải các bạn lau sạch cái à, mặt khuôn nha các bạn lau sạch cái mặt khuôn thì các bạn bảo quản không cần phải rửa đâu nha các bạn không cần các bạn không cần phải rửa nước các bạn chỉ cần lấy giải các bạn lau sạch thôi đó mình làm rất là dễ luôn nè đúng không xin tước nè à? nè làm rất là dễ nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng khuôn bánh bông lan à, chống dính vân vân các loại á thì à, các bạn à, vui lòng liên lạc đến mình nha qua số máy điện thoại 0972 837 702 hoặc số máy 0949 363 182 nha các bạn để mình để mình à, cung cấp sản phẩm đến à, cho các bạn nha rồi tiếp theo mình sẽ à,